Xin chào Thanh Hồng. À, Thanh Hồng có thể uh, giới thiệu đôi chút về bản thân cho uh, tất cả các bạn ở đây được nghe được không? Uh, dạ vâng. Uh, xin chào các bạn. Thì uh, mình là Thanh Hồng. Uh, mình sinh năm 91. Um, hiện tại thì mình đang làm cho công một công ty Hàn Quốc ở Bắc Ninh. Trước đây thì uh, mình uh, có cái background là học ở trường học viện tài chính. Xong mới ra trường thì uh, mình có làm kế toán nhưng mà không có chỉ là kế toán thông thường thôi rồi mình uh, làm ở một trung tâm tiếng Anh làm khoảng 3 năm thì mình đổi uh, lại muốn quay lại nghề kế toán và thì lúc này thì um, ở khu nghiệp uh, có rất là nhiều công ty nhưng mà nếu như mà chỉ có background kế toán không thôi thì sẽ hơi khó cạnh tranh bởi vì uh, cái công ty trước của mình lại là lại là làm ở trung tâm tiếng Anh tức là cái cái cái công việc trước của mình á nó lại không liên quan đến kế toán cả nên là khi mà nếu mà chỉ ờ, chỉ chỉ ờ, thế thôi thì nó lại hơi có cạnh tranh với các bạn mà có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề kế toán trong đấy thì ờ, được bên các bạn ejoy thì có tư vấn cho mình về cái khóa học <clears throat> khóa học kế toán tài chính ở trên Coursera ấy thì mình cũng có học ở trên đó có đăng ký học rồi mình cũng apply vào các công ty của Hàn Quốc và những công ty mà họ yêu cầu có tiếng Anh thì ờ, nó khá là thuận lợi theo như mình đánh giá bởi vì đợt đấy mình phỏng vấn rất là nhiều những công ty mà họ yêu cầu tiếng Anh thì mình thường có lợi thế hơn ít phải cạnh tranh hơn còn những công ty mà ờ, ví dụ như họ chỉ yêu cầu ờ, kinh nghiệm kế toán không thôi ấy, thì thì sẽ cạnh tranh hơn nhiều và mức lương của các công ty nước ngoài họ offer khá là tốt <coughs> vâng à, xin cảm ơn cái ờ, câu chuyện mà hồng vừa chia sẻ thế thì hồng có thể chia sẻ với các bạn là uh, thế tại sao lúc đầu uh, lúc đầu ra trường ấy mà hồng lại uh, không đi theo cái nghề kế toán đấy của mình có phải là vì cái thu nhập nó không được như mình mong muốn không và Đúng lúc rồi, đấy cái việc thu nhập không mong muốn liệu có phải là do ừ, tiếng anh của mình chưa khác biệt không hay là do cái cơ hội của mình lúc đấy chưa tốt Vâng đúng rồi đấy ạ, khi ở mới ra trường thì cái kinh nghiệm của mình chưa có như là mức lương dành cho fresh uh, fresher tức là chưa có kinh nghiệm thì trong nghề khá là thấp <laughs> em, đánh giá là hơi thấp à. à. vâng à. nên là mình cũng ờ, mình mình mình hơi hơi nản một chút à, thế là sau đó thì vâng. cuối cùng là em đổi đi sang làm một cái công việc khác là quản lý uh, <laughs> quản lý lớp học ở trung tâm tiếng Anh đúng không Dạ, và rồi. thế khi mà khi mà quản lý lớp học ở trung tâm tiếng Anh thì điều gì khiến cho Hồng nghĩ là mình mình mình phải quay lại để bồi bổ cái kiến thức tiếng Anh của mình tốt hơn và, và điều gì khiến cho Hồng mạnh dạn là đi tìm một cái khóa học bằng kế toán khóa học kế toán bằng tiếng Anh mà dạ. lại ở trên uh, như Hồng lúc nãy nói là trên Coursera đúng không? Tại sao dạ, không phải là học một cái chứng chỉ ở ở, ở Việt Nam đi? <laughs> dạ uh, khi mà em làm ở trung tâm tiếng Anh ấy thì có một cái rào cản lớn đấy chính là cái uh, cái cái cái giao tiếp của mình không có được tốt nên là khi mình mình nói chuyện với giáo viên nước ngoài nhiều lúc mình nói mà họ không à. hiểu hoặc là họ nói là mình cũng không hiểu thế <laughs> mình mình không biết cách ờ. mình trả lời làm sao để cho tự nhiên bởi vì họ nói khá là nhanh người nước ngoài người bản ngữ họ nói rất là nhanh à, mình nhiều lúc mình bị giống như kiểu có cái rào cản mình không có hiểu được và người ta nói mình cũng không hiểu là mình cảm thấy bức xúc đúng không dạ, không thể <laughs> à. thế là từ từ cái bức xúc đấy là cuối cùng mình phải đi học tiếng Anh để... ừ, vâng thì trước đấy em cũng có học rồi nhưng mà uh, trước đấy em cũng có học từ lâu rồi nhưng mà nó không có hiệu quả trong cái vấn đề giao tiếp mình nghe nhiều à. mình bảo thì cứ trên mạng họ dạy là viết chính thế chắc chính tả này rồi nghe nhiều đọc nhiều nói nhiều viết nhiều ờ, nhưng mà khi mà mình làm thì đôi khi mình bị nản bởi vì không có thấy à. có sự tiến bộ là không có sự, sự tiến bộ mấy xong rồi à. thì uh, nghe chép chính tả nó cũng khá là <laughs> nản em thấy thế ví dụ như ừ. mình cứ nghe ừ. rồi stop rồi rồi mình chép ra giấy rồi ờ, là đánh trên word đó ừ tôi thế xong thế xong rồi làm sao mà <laughs> mà hồng lại thích học tiếng anh trở lại được được có ờ, rất nhiều bạn thì... đang ờ, đặt câu hỏi đấy <clears throat> ở đây đấy Ừ, dạ ờ, thì um, bởi vì em nhận thấy là xung quanh em những bạn nào mà giỏi tiếng Anh ý, thì rất là dễ được uh, gọi là promote được được thăng thăng thăng tiến ví dụ như ngay ở trung tâm tiếng Anh đấy thì những bạn nào mà học ờ, tốt tiếng Anh thì thường sẽ được ờ, được thăng tiến lên những cái cấp mà ờ, senior hoặc là những cấp mà trưởng nhóm leader nhanh hơn là những bạn mà không biết tiếng Anh <laughs> hoặc là kém tiếng Anh thì em rồi những bạn mà làm trong nghề lĩnh vực khác em thấy là các bạn ấy cũng, cũng có cái sự nhảy vọt ừ, nhất định khi mà tiếng cái tiếng của bạn ấy khá rồi những cái uh, tìm việc ở trên mạng về yêu cầu tiếng Anh của họ thì họ cũng có một khoản gọi là uh, trợ cấp uh, trợ cấp tiếng tức là khi mà mình biết tiếng là mình sẽ được được được thêm một khoản thu nhập nữa ờ, họ ghi hẳn như thế luôn ờ. rồi ghi hẳn như thế luôn ví dụ như có tiếng Anh tiếng ờ, Trung hoặc là tiếng Hàn đều sẽ được à. đều được khoản phụ cấp như thế đi à. đi học tiếng Anh để lấy chứng chỉ không ờ, khi Lúc mà mới ra trường nộp... khi mà mới ra trường thì em cũng học em cũng có học ừ, nhưng mà cũng có ừ, có một cái bằng TOEIC khoảng hơn 700 nhưng mà à. <laughs> nó chỉ là cái bằng thôi <laughs> nghe nhưng nói mình có dùng chưa không? được ừ, à, à. nghe là có vĩnh chủ lắm đã. Dạ. à thế nhưng mà đến lúc mà nộp vào vào bên công ty của Hàn Quốc thì sao thì em có mang theo một cái bằng tiếng Anh nào đi để nộp không Ừ, đã, dạ, khi mà gần đây nhất á, thì em cũng có kiểm tra lại trên một cái như kiểu của British Council của Hội đồng Anh ạ thì họ cũng đánh à. giá ra rồi họ cũng cho mình một cái chứng chỉ thì à. uh, em cũng nộp kèm thôi nhưng mà họ vẫn chủ yếu họ vẫn nhìn vào cái tối à họ với lại họ tối cũ đúng rồi với lại họ phỏng à. vấn trực tiếp luôn ấy ạ à à họ à. phỏng vấn bằng tiếng anh họ phỏng vấn bằng dạ, tiếng anh à. nhưng mà nhưng mà họ có uh, lúc cv thì em có phải viết cv bằng tiếng anh không hay là em viết cv bằng tiếng việt đúng rồi có à, có tiếng anh, tiếng anh đúng rồi thế mà em em em chuẩn bị như thế nào cho cái cái cái, cái buổi phỏng vấn đấy um, uh, trên Joy thì em có phải em là... thấy phải... À. đã có em, em có kiểu như mình cũng phải tìm hiểu trước là uh, phỏng vấn ờ, họ uh, hỏi cái gì uh, ừ. ở trên Joy thì em thấy um, có cái có cái khóa khá là hay là phỏng vấn á hỗ à. trợ phỏng vấn tìm việc á đấy em ờ. cứ à. học theo cái đấy thôi à, và sau đấy học thì... các cái ờ, cấu trúc câu các cái mẫu hay được dùng trong phỏng vấn đúng rồi đúng rồi à rồi sau đấy thì trả lời phỏng vấn thì cứ bê vào họ hỏi cũng y chang như vậy luôn đó à. Ờ. họ cũng hỏi <laughs> introduce cho <laughs> self với lại điểm mạnh điểm yếu rồi họ chỉ hỏi mấy câu đấy thôi họ Đã. Dạ. à à đó là những câu hỏi tiếng anh rất là kinh điển đúng không Đã, dạ, thế sau đấy rồi. em có gọi là em em em có duy trì việc ừ, học tiếng anh không à, chị thấy em nói là em có học tiếng Anh ở à, quên em có học cái khóa kế toán ở trên trên Coursera đúng không thì cái khóa à, em học như thế thì à, có bạn hỏi rằng là làm gì có thời gian để vừa học tiếng Anh và vừa duy trì chuyên môn đấy thì thì à. thì cái việc em học ở trên đấy nó có chiếm nhiều thời gian khiến em không học được tiếng Anh không à, thì uh, trên Coursera thì em cũng mỗi ngày học một chút uh, nó tích hợp ví dụ như là uh, hay cái là enjoy có cái tích hợp ở trên uh, thanh trình duyệt ạ đúng không ạ à, thanh phụ đấy ờ, à. vâng đúng rồi đấy thì là khi mà mình vừa học xong mình cũng lưu luôn cái từ vựng từ mới luôn á sau đấy thì mình à. thỉnh thoảng mình chơi game đấy là vừa học tiếng anh mà lại vừa học được chuyên môn à tức là à. em lưu các cái từ chuyên môn uh, kế toán vào và để em học luôn à. à thế có nghĩa là em em nhớ các cái thuật ngữ kế toán bằng tiếng anh à liệu đấy có phải lý do tại sao em phải đi học về khóa kế toán bằng tiếng anh không tại vì là <laughs> trước đây em chỉ học bằng tiếng việt đúng không dạ chính xác à hay quá thế sau đó em em bây giờ bây giờ em có duy trì học tiếng Anh nữa không hay là khi mà ừ. có được cái công việc đấy và môi trường suốt ngày phải nói chuyện với sếp rồi thì thì ừ. À, thì đấy nó coi như là học tiếng Anh với em rồi dạ hiện tại thì uh, em vẫn em vẫn tiếp tục duy trì học tiếng Anh thôi nhưng mà mình sẽ học tiếng Anh uh, nhất là vẫn hoàn thành cái khóa học ừ, cái toán tài chính đấy à. rồi vâng với lại mình vẫn hay em em vẫn hay xem phim ạ để à, có thể giao tiếp cho chảy hơn với sếp Ồ, oh, ừ, đấy em hay xem phim gì? Em thì em um, hay xem phim của Marvel như kiểu là Infinity War hoặc là oh. mấy cái phim uh, về siêu anh hùng đấy ạ. Ồ, oh, oh. ở đây có bạn là đặt câu hỏi là là em cũng học tiếng Anh qua phim thế nhưng mà cứ xem đi xem ờ, xem các phim thôi thì nó cũng trôi mất và em không không đọc lại được gì không biết là Hồng Hồng có cái bí kíp gì học tiếng Anh qua phim không hay là em cũng là gọi là xem và xong rồi nó cũng bị trôi đi mất liệu nó có nhớ giữ lại trong đầu em những cái uh, dạ. nội dung của phim không? Dạ thì uh, khi xem phim thì em thấy ví dụ như mình thấy cụm từ nào hay hay hoặc là mình thấy cụm từ này nó nó khá là dễ nó gần gũi với mình ấy thì em hay dạ. lưu lưu luôn. À, lưu luôn xong nghĩa thì, là ờ, em dạ. à. có nghĩa là nhưng mà em đang xem thì nó đang một mạch như thế em có phải xem lại để để để để xem kỹ và để lưu không hay là em cứ xem vừa xem em vừa tra à? À, hay dạ là... vâng đấy cứ vừa xem vừa lưu thôi nhưng mà cũng một phim thì cũng chỉ xem độ tức là mình chỉ lưu được một uh, ít ít rồi chứ cũng không phải là à. mình cứ tra từng câu hoặc là mình cứ lưu cả câu ạ à. tại vì nhưng mà em, em xem, xem lại nhiều phim không em có dạ, xem lại ừ. phim không hay em chỉ xem một lần em em có xem lại mình chỉ xem lại ờ, một số đoạn thôi ạ à tức là em em xem một lượt mà cả cảm thấy nội dung hay sau đó thì em sẽ xem lại cái đoạn mà em thích đúng không vâng, thế xong rồi. rồi là chính cái đoạn thích đấy em bắt đầu là lưu các cái từ vựng mà em cảm thấy thích dạ. vào đúng không vâng. sau đó thì là em lại ôn lại với cái từ vựng đó dạ, nhưng mà em em có thể chia sẻ là em thực sự em cảm thấy là cái trình độ của mình nó thay đổi như thế nào khi mà em học với với phim không vì em lúc nãy em có nói là em học với phim là để cho em giao tiếp nó nó tự nhiên hơn ấy. nhưng mà chị nghĩ là sẽ rất nhiều bạn ở đây chưa hình dung ra được cái sự tự nhiên đấy nó là nghĩa là như thế nào em có có một cái ví dụ nào đấy để để chia sẻ cho các bạn thế nào gọi là tự nhiên của em không Dạ vâng, em em cảm nhận rõ sự tự nhiên đấy nhất là khi mà em làm ở trong môi trường tiếng Anh, tức là khi mà em làm ở trung tâm tiếng Anh đấy thì hàng ngày mình sẽ gặp giáo viên nước ngoài này, mình nói chuyện với họ. Đấy, thì là cứ ví dụ như là học được cái ờ, cụm từ nào mới là sau hôm sau mình có thể thực hành luôn với người ta có thế à? dạ <laughs> vâng. Em thì em có dạ. cái ví dụ nào đây để cho các bạn ấy hình dung ra được là là trước đấy thì em em sẽ nói như thế nào nhưng mà nhờ về học với phim xong thì em lại thay đổi được cái cụm từ đấy không? Ừ, dạ vâng ví dụ như là ờ, sau thời gian nghỉ dịch dài gặp giáo viên họ lên trung tâm học uh, trung tâm dạy à. chẳng hạn nếu như bình thường mà trên lý thuyết thì mình sẽ nói là I didn't see you many days à. À. thì xong thì uh, thế vâng. bây giờ em nói thế nào xem phim thì ví dụ mình chỉ à, sau đấy thì uh, em em sẽ ờ, những câu thay thế có thể như là kiểu long time no see cùng với cái biểu cảm của mình nó à, nó, nó biểu cảm hơn long time no see đúng không à, dạ đúng rồi ạ. một cái <laughs> một cái cụm từ cũng rất là phổ biến đúng, đúng khi mà ạ. em em em nói ra thì lúc đầu chị chưa chưa chưa hình dung ra được ngay nhưng mà em nói dạ. ra rồi thì chị chị chị cũng nhớ lại <laughs> dạ. ok ừ. câu chuyện của hồng uh, uh, rất là thú vị và bây giờ cho chị hỏi nhỏ Hồng là thế trong cái thời gian mà khi mà em em em làm những cái việc mà em không không chưa đúng với chuyên môn như thế rồi là thu nhập như vậy thì em có gọi là lúc đấy em có cái tâm trạng của em nó thế nào em có bị so sánh với những người khác và em có bị buồn không hay là em có cảm thấy là um, những cái nỗ lực của mình nó không thành ra kết quả gì không Dạ vâng, thì mình cũng có một cái sự so sánh nhất định như là thu nhập của mình hiện tại nó không ổn định này. Rồi à. khi mà mình chuyển việc ấy, nhất là khi chuyển việc thì mình có ngại cái vấn đề là uh, tuổi tác này. Ví dụ như mình cũng nhiều tuổi à. rồi, khi chuyển việc nó cũng ừ. có một cái rào cản nhất định. Đấy, thì mình à. cũng bị uh, nhiều áp lực khá em thấy khá là áp lực. Áp okay. lực khi mà Thế lúc đấy em làm sao em vượt qua được cái cái đấy, điều đó? làm sao em vượt qua được điều đó vâng thì mình em thì cũng may mắn là được các bạn hướng dẫn vào cái các bạn ấy hướng dẫn mình ngồi thiền ấy. em thấy thiền à. khá là à. tốt Ồ. nhất là <laughs> vâng, lúc mình giải tỏa được cái cái căng em cân bằng lại đúng, đúng rồi đúng rồi em cân bằng lại Ồ. chúng ta rất hay xin cảm ơn Hồng rất là nhiều